chủ Cô là ai vậy? À? Dạ Con là Võ Thị Vĩ con dâu tương lai nhà ông chủ nè Bà Mai có mai mối con cho cậu hai tài nhà ông Tại con cũng yêu mến cậu hai tài lâu lắm rồi mà không có dám nói Nay được xe duyên cùng cậu Con mừng quá trời mừng luôn <laughs> dạ con mạo muội đến đây á, ra mắt trước ngày lễ để được cha đón nhận à, ông chủ tôi có nói là ngày mai ông chủ tôi sẽ lưu ý cô nhiều hơn dạ con cảm ơn cha cha đừng có ngạc nhiên tại ờ, con tập xưng hô trước chứ trước sau gì con cũng là dâu của cha mà <laughs> nhưng mà nè cô có tài nghệ gì mà dám bữa nay ra mắt trước vậy dạ con ngoài không biết chữ ra còn cái gì con cũng biết hết á Cô tuổi con gì Dạ con tuổi Mão Con mèo biết kêu meo meo meo Ôi thôi tôi đừng mèo nữa trời tôi tuổi con chuột á tôi sợ lắm à Con mèo đó ông chủ Không có điếc Cô chăm sóc người bệnh được không Dạ biết chứ Thôi được rồi Lưu ý tới cô ta Dạ Dạ cha đi thông thả chủ dễ chịu với mình quá trời ơi dạ con chào cha gì dạ. vậy dạ con là quỳnh kim mộng con tuổi mão con chưa có chồng con biết đánh dần chữ quốc ngữ dạ ngày mai á con á là là một trong những người tới làm dâu á cho cha coi mắt á ờ, mà ngày mai á con mắc về quê thăm mộ cha con rồi cho nên á ngày mai cha coi hình con cha nhớ chọn con nha À, à, rồi ngày mai à, tôi sẽ đặc biệt lưu ý cô dạ à, à, à, con không hứa là một người dâu hiền nhưng con hứa sẽ là một người vợ thảo nhớ chọn con nha bực mình ghê á không có duyên gì á <laughs> chú quản thấy chưa con trai tôi khờ thì có khờ đó nhưng mà nó đào hoa lắm à có nhiều cô gái muốn làm vợ của nó đó biết rồi <laughs> cậu hai thì có phước rồi chứ không phải giống như tôi vô phước tới bồ suốt cuộc đời chỉ có mình bà hạnh muốn lấy tôi thôi chứ ai <laughs> con mộng học hết lớp 3 biết chữ sơ sơ còn con phi mù chữ khù khờ còn bị Konuşayım. Ờ. Anh mới về hả? Kỳ cục vậy ta Kỳ vậy ta Lạ thiệt chứ Chuyện gì? Hôm nay trên đường về đó Tôi có gặp mấy cô gái Thì tất cả họ đều nói là ngày mai Họ tới nhà để cho mình coi mắt ừ. Mà nó ngộ một cái là Qua cái cách nói chuyện rồi qua cái cách thú nhận thành thật của họ tôi thấy là tất cả bọn họ đều là không biết chữ có phần thiểu năng trí tuệ nữa chứ bà nghe tôi nói không bà sao vậy ờ, em có sao đâu trong tiêu chuẩn chọn dâu đó bà rao với ông mai bà mối bà có yêu cầu gì không vậy ờ, yêu cầu gì em đâu có yêu cầu gì đâu à, thôi được rồi nếu đã như vậy á thì em nói với chị mai tìm những đứa con gái có nhan sắc một chút ờ, Có ăn có học Con nhà gia giáo Ý anh vậy có đúng không? Không phải Chứ làm sao? Bà nghĩ gì sao vậy? Thằng Tài con mình nó khờ khạo Kiếm được một đứa vợ bình thường cho nó thôi Là tôi mãn nguyện lắm rồi Mà lỡ như không được Gặp một cái đứa vợ mà Nó không có học Hay là ít học thì mình cũng phải chịu thôi Cái số nó vậy rồi mà sao ý của tôi lấy làm lạ là mấy cái cô gái mà tôi gặp ở trên đường về á sao mà đều cùng một dạng hết hèn hạ kém cỏi y chang nhau à lạ thiệt chứ anh thấy lạ chứ em thấy bình thường gì nhìn em bằng ánh mắt đó vậy thì con mình nó khờ khạo cả xứ này ai mà không biết Mấy đứa con gái có ăn có học có giá đó Nó né từ xa Khi biết tin mình á, cưới vợ cho thằng Tài Chỉ có những đứa không có ăn có học con nhà nghèo Khờ khạo một chút á, muốn an phận Muốn đổi đời Mới xin đi xét tuyển Nói ra thì đau lòng thiệt Nhưng em với anh Cũng nên học cách chấp nhận sự thật đi Kiếm cho nó được một cô vợ để giải quyết bản năng tối thiểu của một người đàn ông được là mừng rồi còn vợ nó như thế nào á thì cũng phải coi phước phần của nó ra sao cái đã thôi miễn sao là bà kiếm được cô dâu tuổi mão cho tôi là được rồi dạ nhau cho tôi lo liệu Nãy giờ có ba tấm hình coi cũng không xong nữa Chọn hết ba đứa cho tôi luôn đi Cái gì? Chọn ba đứa là sao em không hiểu anh Là kêu ba đứa tới đây để tôi gặp tôi chọn luôn Chứ nhìn hình khó chọn quá Và quan trọng là cả ba cô này đều đã gặp tôi Và tất cả bọn họ đều muốn làm dâu nhà mình cho nên á, là ngày đó cứ kêu cả ba tới đây để thằng tài nó gặp nó chọn luôn tại vì lấy vợ cho nó chứ phải lấy vợ cho tôi đâu đúng không để thằng tài nó chọn đi sẽ đúng ý nó hơn anh à em nghĩ như vậy nè hay là anh chọn luôn cho con đi chứ con mình nó khờ như vậy nó đâu có nhìn đời tường tận bằng anh đâu chú ơi à, thím nhỏ nói đúng đó chú không ấy chú chọn trong tấm hình cũng được mà vậy cho nó xong để thằng tài nó chọn vợ cho nó lỡ như sau này có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không ân hận à ngày mai là ngày tốt nha bà cho nên là đứa nào đặt chân vô nhà này vào giờ mão đầu tiên đứa đó sẽ được ưu tiên vậy nha bà còn lại mọi chuyện bà lo giúp tôi Cái gì cũng bà lo bà lo Toàn là bắt mình làm theo không à Thiệt bực bội Thiếm Kiều ba con nhỏ đó đến cùng một lúc Lỡ mấy con khùng nó quậy một cái là Chị không nói tôi cũng biết Bây giờ mình phải nghĩ cách Để bịt miệng hai đứa còn lại Nếu như mà tụi nó không được chọn Nó quậy lên một cái Tôi với chị không có xong cho ổng đâu Trời đất ơi Tào lao quá ha Không chuyện hết trơn rồi đó Ai biểu mấy cô vậy Tự nhiên nó đi gặp cha chồng làm gì Tôi nói thiệt với mấy cô biết nè tôi nhìn mấy cô tôi còn nổi da gà đừng nói gì mà đến ổng nhưng mà bà đâu có nói tụi con không được phép gặp Đúng rồi Con cũng phải tự tìm cơ hội cho mình chứ Đỡ bà Thiên vị. bính hai con này sao Chuyện này tôi cho qua đó Có nói gì đi nữa mấy người cũng không hiểu gì đâu Bây giờ nghe tôi dặn nè Ngày mai á Đến nhà ông Đông Ông Đông có hỏi trong ba người Thì ba người phải nói mình có tuổi mão nghe chưa Dạ Con hiểu rồi cảm tin con mèo Con nhớ rồi Thích được vuốt ve âu yếm Là con đó Mèo thích cào Nhưng biết bắt chuột Có ích cho gia chủ lắm mà nha Thôi mệt quá Nghe tôi dặn nè Trong ba người á Nếu ai mà được chọn á, Là coi như là may mắn Còn những người còn lại Là không được quỷ hoại chị em mình nghe chưa Không được khai tuổi thật ra nghe chưa Dạ Còn phần tôi nè trong ba người nếu như có một người được chọn là coi như là tốt còn những người còn lại tôi sẽ gửi tiền thù lao coi như là tiền đó là mình hợp tác với nhau trong cái chuyện mà ờ, kiếm chồng làm dâu hiểu chưa con hiểu rồi nói vậy mà không hiểu nữa làm sao lấy chồng hiểu được chồng mà làm như tụi con ngu lắm vậy không ngu mà có tính hay trả treo như vậy đừng hòng trúng tiện chắc mày trúng tiện mắc cười quá à, mơ đi ha thôi thôi thôi thôi thôi ở đó mà gây lộn nữa về mà coi sửa soạn nè trang điểm lên lựa quần áo cho thật là đẹp để ngày mai người ta còn chấm nữa người nào mà được điểm cao là người đó đậu mấy người cứ lo ngồi ở đây mà cãi nhau hoài con của tôi trong đó nó ngứa cái lỗ tai lắm rồi kìa đi về dạ nào về ôi trời ơi là trời hết nói nổi Vậy Đúng là quả bao mà Chú Đông một thời thị y Đến già lại bị ba con mụ thấy gớm này hại à, Không phải Phải là bốn chứ Có mẹ trong đó nữa à, Không không không không không Phải là năm Có bà thím nhỏ nữa Đúng là đàn bà mà. Một khi đã dụng tâm ti tiện Thì đàn ông chỉ có thua thôi Nói gì thì nói Trong vụ này á thì con vẫn thích mẹ hợp tác với bà thím nhỏ hơn thôi đi mày làm ơn mày cẩn thận cái miệng mày đó kệ tao chuyện của tao không cần mày quan tâm ủa nay mày dậy sớm vậy mày đi đâu hả mẹ đi qua bên nhà ông chủ bữa nay á ở bên bển á coi mắt dâu cho cậu tài mà phải bắt đầu ngay giờ mão cho nên mẹ qua đó sớm á để làm công chuyện Mẹ có nhiều việc vậy Sao không nói con để con qua phụ mẹ Mẹ sợ con đi dạy Sáng nay bên nhà đó coi mắt dâu Chắc cũng lu bu Mẹ mà sơ suất chuyện gì là bị bà chủ la đó Con qua phụ mẹ cho mẹ đỡ mệt nha Tài Mẹ mua cho con cái áo mới nè con mặc đi Để lát nữa giờ Mão coi mắt vợ nha à, Mẹ ơi Thấy ghê quá Tài không mặc cái áo đó Tài mặc áo này được rồi Áo này đẹp mà Tài ngoan đi Con thay đồ Chứ giờ tốt Con đừng làm lỡ việc tốt Thầy bói nói Hôm nay mà con không lấy được vợ Là con sẽ bị cô đơn Con không lấy được vợ suốt đời luôn đó Thà cô đơn còn hơn là làm điều mình không có thích tao không muốn tao không chịu tao không có mặc cái áo đỏ lè vậy như là máu vậy thấy ghê gì vậy ờ. cái gì thấy ghê anh nói với con đi kêu nó thay áo đi chứ mặc có cái áo mặc hoài à con nghe cha nói nè hôm nay là ngày quan trọng của con con đi coi mắt vợ con sớm cho nên là con phải bận đồ đẹp hiểu không con thôi để ờ, cha thay áo đẹp cho con nha mặc áo đỏ cho em nhỏ nó thương cái áo này ghê lắm cái áo rách vậy mới đẹp nè cái gì cái áo này nó không rách á là nó cũng đã không đẹp rồi ủa mà con có nghe ai nói mặc áo rách á mà đẹp bao giờ không con chồng em áo rách em thương chồng người áo gấm xong hương mặt người là gì gì vậy Bao giờ con muốn lấy chồng không muốn lấy vợ hả Không không phải Cái đó là ca dao tục ngữ nói vậy á Tài nói theo thôi Chứ Tài thích lấy vợ mà Lấy vợ sướng lắm Thôi bây giờ nói tóm lại con muốn lấy ai cũng được hết Nhưng mà con phải thay đồ đẹp cho cha Chứ con mặc cái áo màu cháo lòng này á Con đi coi mắt vợ con Rồi lỡ thiên hạ người ta thấy Người ta cười thúi mũi Kệ thiên hạ đi Tài không thích Tài chỉ thích mặc áo giá hoàng này thôi à. Áo giá hoàng Ủa bà Áo giáo hoàng nói gì Nó nói bà hiểu không à? Nó nói gì đâu ai mà hiểu Là bây giờ nói tóm lại là Không mặc áo đỏ Thích mặc áo giáo giáo hoàng Áo đỏ thấy ghê lắm Thấy ghê hả Không thay đổi ý định hả Dạ đúng Vẫn vậy luôn hả Thua Thôi Nó muốn mặc cái gì kệ nó bà ơi Miễn sao nó cảm thấy thoải mái Thì nó sẽ chọn được người nó thích thôi dù sao hôm nay cũng đâu phải ngày cưới chính thức của nó đâu ồ bây giờ là chưa tới giờ mão mà ai tới sớm dữ vậy ta nôn lấy chồng thấy ghê chưa còn con cứ vững nhiên như không chưa tới số mẹ ơi dạ chào ông bà dạ thưa ông cô gái này là ai vậy à, dạ anh nó là con của chị lành dạ bữa nay nhà con mắc dâu cho nên có nhiều việc sẵn bữa nay con tôi rảnh cho nên tôi dẫn đây coi có phụ giúp được gì không thôi vô trong chuẩn bị đi dạ, dạ. bây giờ á ba gì giờ thôi đi làm gì vậy mấy cô tới nhà người ta không biết chào hỏi ai hết dành nhau sòng sóc rồi vô nhà hả dạ chào ông bà ờ, con sợ trễ nên là tới sớm thấy ông kêu vừa đúng giờ mão nên con nhanh chân chạy vô cho kịp giờ lành con con cũng sợ trễ cho nên giờ tí con đã tới đây đợi rồi mà giờ ông không cho con vô nhà ủa con con tới đợi từ sớm mà không cho chúng giờ linh chắc con bị âm binh phá quá à. nè nói ai âm binh vậy <laughs> bà thấy chưa thằng tài con mình á khờ nó có khờ nhưng mà nó cũng đào hoa lắm chứ bộ <laughs> thôi tôi vô ờ, trong chuẩn bị đây <laughs> nè nè nè nè im cái trời đất ơi mấy cô làm cái gì cũng phải vừa vừa chứ chồng cũng phải từ từ đi chọn chồng hay là đi diễn hề con không có gì muốn chồng thì muốn chồng thì cũng phải từ từ làm sao mà bị lội hết cả lũ đi xếp hàng lại đàng hoàng coi thứ tự bà mập bà đứng giữa đây rồi đi vô trời trời ơi hiếm thấy chưa mấy cái đứa trời ơi nó muốn chồng mà nó lấn cũng muốn dập mở vậy đó đi vô ơi ông chủ mời cậu lên nhà trên coi mắt vợ Cậu hai Cậu hai Ông chủ mời cậu lên nhà trên Ông chủ đợi nãy giờ đó Cậu lên trễ quá ông chủ la cô làm vậy mà đi coi mắt đó hả Phá hư hết giờ lành của tôi rồi Nếu không vì thương xót mấy cô Hôm trước nhiệt tình muốn lấy chồng Mà chủ động tới gặp tôi Là tôi đuổi hết về rồi Thôi Bây giờ bỏ qua cái chuyện người tuổi mão Xong nhà đầu tiên đi Tiến hành chọn dâu Làm gì vậy Ngồi im hết coi Trong ba cô Nếu tôi chỉ người nào Tức là tôi chọn người đó Hai người còn lại có quyền về Cái gì vậy Cái gì vậy Cái gì mà hùng hổ đứng lên vậy Ủa cũng hù dọa tôi hả Cái con rứa gì mà ham lấy chồng thấy sợ luôn Mất hết cả nết na thùy mị Ngồi xuống trong ba cô người người nào không phải tuổi mão dạ con con tuổi thìn là con rồng mà con có quậy con chịu ngồi yên con con tuổi tuất là con chó nhưng mà không có nguy hiểm tại vì chích cái người rồi còn con tuổi sửu con cho vừa khỏe chăm chỉ lại con rất chung thủy với chồng nữa ủa là sao cái gì kỳ vậy tôi tôi kêu chọn dâu tuổi mão cho tôi mà tôi nói là thằng tài nó tuổi thìn nó hợp mạng với tôi nên chọn dâu là phải tuổi mão với tuổi hợi tuổi mão là hợp nhất tại sao bà cứ đi gom mấy cái đứa mà tư hành xung với thằng tài vậy thình tức sủi mùi hả bà muốn phát cơ nghiệp của tôi phải không bà muốn thằng tài bất hạnh trọn đời này phải không nó bị như vậy chưa đủ hay sao mấy người còn đầy đọa nó nữa chị mai tôi đã chặn chị là kiếm mấy đứa tuổi mão mà Sao chị chọn gì mà tuổi tùm lum vậy Thì tôi làm theo lời của thím mà Cái gì làm Dạ dạ con tuổi mão thiệt Tại cha con đi làm giấy khai sinh cho con tuổi thìn nên ờ, Thôi được rồi Bà lành đâu Dạ dạ Hai tụi tôi ly trà được. Tôi muốn tụt máu rồi Dạ dạ Tài con Hôm nay á là cha tuyển vợ cho con nè Bây giờ trong ba cô này con thích cô nào thì con chỉ cô đó là cha sẽ cưới cô đó liền cho con nha con cậu tài đi theo tôi nè vậy nè ha à, cậu nhắm mắt lại rồi cậu xoay một vòng cậu lấy ngón tay cậu chỉ vô một cái cô nào đó thì ông bà chủ gật đầu thì người đó sẽ là vợ của cậu nha con con con đi đâu không phải quành vô quành vô cho nó nghe nè ở ngoài đó không phải vợ con vợ của con nè đi con không con không lấy vợ đâu con phải lấy vợ chứ con con trai con bây giờ đã lớn rồi tới tuổi trưởng thành tới tuổi lấy vợ rồi con nha cha hả lấy vợ để làm gì ừ thì lấy vợ để ờ, sinh con đẻ cái để cha mẹ có cháu ẵm bồng chứ rồi để có vợ chăm sóc cho con lúc về già chứ cha mẹ đâu có thể nào mà sống với con suốt đời được không tài không có lấy vợ để làm mấy cái chuyện tào lao đó sao gọi là tào lao con con ngồi xuống đây con bình tĩnh lại nha con không phải là tào lao đâu lấy vợ là một cái gì đó nó thiêng liêng lắm nha con nè có có có mấy hình của của mấy cô dâu này không à, dạ hình tôi đưa cho thím thôi bây giờ về nha tài à cái này cũng cũng dễ lắm con ha bây giờ về nè ha cái cha à, con chọn tấm hình nào lật lên là cô nào thì cha sẽ cưới cô đó cho con ha con đấy lẹ lẹ lẹ đi con nó nó nó sắp hết giờ lành rồi thầy nói nếu mà qua giờ lành mà không tuyển vợ được cho con á là suốt cuộc đời này con không có lấy vợ được luôn còn nữa mẹ của con sẽ chết bất đắc kỳ tử á con chọn có muốn không nha tài chọn đi con nha giúp cha đi con lấy vợ vui lắm cậu chọn đại một tấm hình đi cậu chọn tấm hình nào trên bàn cũng được là người ta thành vợ cậu rồi cái này á là hai người mắc nợ với nhau đó ừ, tại không có mắc nợ gì mấy người đó cái này là nhân duyên của ông trời mà ông trời xe duyên cho cậu thì cậu phải nhận chứ cái người á mà cậu quý từ cái nhìn đầu tiên á Sắp hết giờ lành rồi Anh à Cứ chọn đại cho con đi Con chọn có khác gì anh đâu Chọn lẹ đi anh Ừ ừ chọn đi tấm nào Sắp hết giờ rồi đó con Chọn Chọn một hình Người nào cũng được Đúng rồi chọn người con quý nhất từ lần gặp đầu tiên không sai chọn xong là có vợ liền ừ, đúng vậy sao cho con lấy vợ là người con thích không sai chọn ha nhất định không nuốt lời đương nhiên không nuốt lời cha mà có nuốt lời á cho cha anh không có được thề độc nhà này chưa đủ xui hay sao chọn đi con chọn đi nha Cậu Tài Sao cậu lại vẽ hình cha à... Đêm con Cô à, Dạ Ông bà chủ Cái này không có tính nha Tại vì hả Chỉ được lựa mấy tấm hình trên bàn đó thôi à Cậu Tài Cậu chọn lại hình khác đi Khoan khoan khoan cái người đầu tiên bước vô căn nhà này vào giờ mão chính là cô con gái bà tuổi gì dạ do nó tuổi con thỏ con thỏ là mẹ làm gì có tuổi nào là tuổi con thỏ thì mẹ thích con thỏ được không là tuổi con mèo người việt đúng không mẹ có gì đâu mẹ phải khai gian tuổi con con tuổi gì thì cứ nói tuổi đó Con im đi à, Dạ ông bà chủ ơi Con ơi cái, Cậu tài chỉ được chọn trên bàn đó thôi à Cái này không có đúng luật cho nên không tính Cậu Tài chọn lại đi cậu Tài Thất tính, thất tính hết nè. Con Tại sao nói là chọn một hình Hình nào cũng được Chọn xong rồi có vợ Vợ là người con phải thích Người con quý nhất là từ lần đầu tiên Chọn xong là sẽ cưới người này cho con Mà tại sao mọi người kỳ vậy Bình tĩnh, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại con trai Bình tĩnh lại con mình nó thích vậy à Chọn nhỏ trà này thì có sao đâu Thất tính quá Rồi rồi rồi rồi rồi Tôi quyết định rồi Tôi sẽ chọn cô cha Biển cương lá rơi thụ hà em ơi Đường dài Được mẹ mẹ mẹ gì dạ. hả hỏi thăm xíu hỏi gì <laughs> rốt cục à thằng khùng ấy con khờ nào vậy mẹ mở miệng ra cứ nói người ta khùng với khờ à kỳ cục ê nè thằng đó nó khờ á nhưng mà nó khôn lắm nha Thôi đất ơi nó không chọn những cái đứa con gái Người không người ra Ngộm không ra ngộm mà má nó dẫn tới đâu à Mà mày biết chọn ai không Nó chọn con trà giỡn hả ừ con trả dạ, con của bà lành đó ở nhà trọ nhà mình nè nghe tên là con biết rồi mà công nhận cái con bé trà đó nha mặt mày xinh xắn nè đẹp người đẹp nết mà lý luận của nó cũng vậy nữa đâu ra đó đó nghe đàng hoàng lắm đó chứ không phải đâu thằng khùng nó còn biết chọn trà nữa hả khùng cái gì mà khùng khùng khác khờ khác nghe không con dạ xin ông bà hãy rút lại lời nói con gái tôi nhìn nó như vậy chứ nó hư đốn dữ lắm nó không có nên thân nên hình gì hết á ngủ thì tới trưa trời trưa trật tới đứng bóng mới chịu dậy ăn á thì không coi nồi ngồi không coi hướng không có biết chừa phần ai hết trơn á có nhiêu nó ăn hết nè nhà tôi nghèo cũng vì nó ông bà hãy nghĩ lại đi nó không có biết chữ nghĩa gì hết không có biết công dung ngôn hạnh gì hết nó mà về ở nhà ông nhà bà nó hư đốn như vậy ông bà sẽ quở tôi là không biết dạy con không sao không sao mấy cái điều đó thì à, từ từ về học sau Vợ tôi sẽ thay bà Dạy con dâu tới nơi tới chốn Bà đừng có lo Vợ tôi là người có học mà Sẽ dạy nó đâu đó uh, Nề nếp quy củ rõ ràng nha Quan trọng là thằng Tài nó thích con gái bà Mà nó khờ Cho nên nó thích ai á Phải để cho nó lấy được người nó thích Người nó thương thì nó mới hạnh phúc được Mỹ sao con trai tôi thích ai Là tôi phải lấy người đó bằng được để gả cho nó Rồi con tôi khờ Cho nên là con dâu tôi sẽ không đòi hỏi tiêu chuẩn cao siêu gì đó vì sao nó thích là được Nghĩ lại thấy nhỏ này cũng được Là loại con gái ít học dốt nát hậu đậu Lại tuổi mão Đúng ý ông chồng mình Có khi cũng đỡ xui xẻo cho công việc của ông Lấy nó cho thằng Tài Sau này mình khỏi nơm nớp lo sợ lộ tuổi giả mạo Mà nó là đứa ngu Nên mình dễ thu phục Bà thấy sao Ông nói như vậy là ưu ái cho con gái tôi quá Nhưng tôi cũng xin nói thật Tôi không muốn gả con gái tôi cho cậu hai tài nhà này à, <laughs> Thôi thì à, năm thửa ruộng Dạ thưa ông Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ già Con không muốn lấy chồng à, Con xin ông rút lại lời nói Anh À năm thửa ruộng ít quá Đúng rồi năm thửa ruộng ít quá Thôi sáu thửa ruộng luôn Rồi tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt Để mà cưới liền tay cho hai đứa Thật tình tôi không muốn gả con gái tôi Dạ con không muốn lấy chồng từ khi nó bị tai nạn tới bây giờ nó bị khờ khờ chứ mà tao thấy chưa bao giờ nó phá làng phá xóm đâu à chứ không phải như mày nó bình tĩnh nó hở ra là hung dữ lên làm trận làm thượng khùng đỡ không không không kịp mày bớt xỉa sói con mẹ đi mà nói chung túm lại nè rồi rồi trà với gì lành có đồng ý không ai biết đâu ôi tao thấy công việc không có được rồi, xui rồi, rồi, ừ, rồi, ừ, ừ, thôi tao đi về chứ tao ở đó nặng cho thím nhỏ của mày thấy vậy rồi đòi tiền cọc lại mắc thở chết đi mẹ làm bà mai vậy là chết rồi cái thằng này mày đang nói giận ai vậy ai là không muốn làm cho kiếm tiền nó không được thì thôi thì ta đi về trời đất ơi ý trời cho bộ ý của mẹ à ý là mẹ làm bà mai á là mẹ phải ngồi từ đầu câu chuyện đuôi câu chuyện rồi, rồi mẹ về mấy con chó con biết là là trà có đồng ý hay không chứ từ từ đi suy nghĩ coi hồi nãy thái độ của hai mẹ con làm sao ê hình như là không thuận ý lắm nhất là con trai nha mặt của nó là nhăn nhăn nhó nhó hoài à nó cũng hình như nó không có ưng đó trà nhăn là đúng rồi chứ trà mà lấy thằng khùng đó hả con thắt cổ cho mẹ coi con thiệt con thắt cổ quá chứ ở đó vẫn chơi hoài vẫn giỡn giỡn giỡn giỡn giỡn giỡn nè nè nè trời ơi mày, mày, mày đừng có nói với tao là mày thương con trà nha trời ơi làm ơn tha cho con người ta với ai di đà phật thiện tai xin ông bà thứ lỗi hai mẹ con bà không biết trời cao đất rộng là cái gì hết vậy có thấy mấy cô gái kia không hả người ta muốn tôi chọn mà tôi có chọn đâu tôi chọn cô đó là may phước cho cô lắm rồi đúng là không biết điều xin ông bà thứ lỗi xin đừng ép con tôi nếu bà không gả tôi đuổi việc bà dạ tôi chấp nhận kể từ hôm nay tôi xin nghỉ việc ở nhà này tôi hứa là sẽ không đến đây làm phiền ông bà nữa Tôi sẽ đuổi hai mẹ con bà ra khỏi cái xóm này Không bao giờ được hoành lại cái xứ này nữa Tôi cảm ơn ông chủ Mẹ con tôi sẽ dọn đi khỏi cái xứ này Và hứa sẽ không trở lại đây nữa Tôi đã nói hết tình hết lý với hai mẹ con bà rồi Vậy mà vẫn không chịu Thật ra bà muốn cái gì Dạ thưa ông Con muốn lấy người con thương Một người mà con tâm phục khẩu phục Con muốn bị ép duyên Không muốn cha mẹ đặt đau con ngồi đó không sống như vậy được Ông bà xử sao cũng được Xin đừng ép con tôi Bà Bà là ai mà dám coi thường nhà tôi hả Dám coi thường con trai tôi hả Đi Đi ra khỏi nhà tôi Đi Nghèo mà làm cao Anh à Cần gì phải lên sáu thửa ruộng con nhỏ hỗn xược Làm gì mà đáng giá dữ vậy hứa với con Cha sẽ tìm vợ khác cho con Xinh đẹp hơn, hiền lành hơn Biết yêu thương con hơn nè Tài ra đây với cha đi Thật tính, thật tính Gia đình đó nghĩ như sao vậy chứ Con của họ chắc là vàng Còn con của người ta chắc là rác rưởi Nghĩ sao mà con gái người ta nuôi cực khổ như vậy bắt đem gả cho một thằng chồng khờ Nghĩ đến thôi mẹ cũng đủ ngợp thở ngạt họng rồi Ủa Dì làm với em trà làm gì vậy Phải dọn đi thôi Đi cái gì mà đi Thằng Tài nó nghĩ nó là ai Nó chỉ là một thằng khờ thôi Làm sao mà ép trà cưới được Thằng Lục mà chưa có cửa Mà đã là khờ rồi Biết làm chồng sao rồi lấy vợ Con nghĩ nó bị điên nặng lắm rồi đó Dì làm cái ở đây Có gì đâu mà sợ Bây giờ anh có nói gì cũng là thừa Chuyện cũng giải quyết xong hết rồi Mẹ con phải đi khỏi đây Cảm ơn anh Lục đã cho mẹ con thuê nhà Tiền còn nợ tháng này Em trả anh luôn trả Em mà đi là anh buồn lắm luôn á à, Vậy là Hay là dạng vậy đi Dì với Trà cứ ở lại Tiền nhà hả Con không lấy nữa đâu Tôi cảm ơn lòng tốt của cậu Nhưng mà mẹ con tôi đã làm mít lòng ông chủ rồi Ở lại đi cũng khó khăn lắm Mẹ con tôi phải dọn đi thôi Mong cậu hiểu và cảm thông cho Trời ơi Thằng Lục này nó có làm sai cái gì đâu mà sao cuộc đời nó cứ lục đục hoài vậy hả trời ơi là trời được trà trà em muốn đi á Ủa? ơi làm sao em có thể quên được cái món quà định tình của anh với em chứ trà đợi anh trời đợi anh đi trà có vẻ như nó thích con bé lắm rồi từ nhỏ tới giờ con mình đã chịu nhiều thiệt thòi Nhiều bất hạnh Dù mình có nhiều tiền Dù mình đã muốn bù đắp Nhưng không thể nào bù lại được những khoảng trống trong lòng nó Cho nên lần này Cha sẽ làm được điều con muốn Cha sẽ bù đắp cho con bằng mọi giá Con cứ yên tâm Hai cha con mấy người tính ngồi nhìn nhau như vậy tới bao giờ Coi cái mặt của nó kìa Khờ còn biết yêu làm gì cho mệt Bị thất tình là lẽ đương nhiên Đúng là rắc rối phiền phức